Hello cả nhà, lại là Toàn đây và đây là video tiếp theo Toàn quay uh, tại tuyến số 4 trong ngày hôm nay Hôm nay là ngày 22 tháng 4 2023 và đang là 12 giờ trưa và công nhân cũng đang nghỉ rồi nha cả nhà và Toàn thấy ngay cái vị trí cầu này là đã làm tới đây rồi thì chúng ta có thể là đi bộ qua được luôn rồi đó à, nhưng mà công nhân đi thôi nha chứ mình chưa được phép đi đâu cả nhà thấy không ạ đây đã làm như thế này và đây là những cái à, hình ảnh chân thật nhất và ngày hôm nay là ngày 22 tháng 4 2023 rất đẹp và hôm nay toàn làm xuyên toàn chạy một vòng à, tuyến số 4 nếu mà có à, xe máy mà chạy qua kia được thì toàn cũng chạy rồi đó cả nhà à, xe máy chưa chạy được và hiện trạng thì à, đang như thế này à, đây là mình đi được luôn này đây là vị trí mà công nhân đang làm đây như cái nhà đó là những hình ảnh chiếc cầu tuyến số 4 đang làm và toàn quay đây là quay cận cánh này quay cận cánh cho cả nhà cùng xem này và cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm cho toàn một like một chia sẻ một đăng ký kênh toàn sẽ quay uh, những video khác cho cả nhà nha chú chắc là thấy toàn va tướng là toàn làm cái gì à, chạy ra uh, khỏi toàn á? thì uh, cả nhà xem thấy hay hãy bấm cho toàn một like nha còn cả nhà mua đất thì cả nhà mua đất thì hãy liên hệ cho toàn phía bên kia cầu phía bên kia cầu là toàn đang có một lô giá là 1 tỷ cháu một tí nha cả nhà phía bên kia cầu đó phía bên kia cầu và có một tí vậy hiện tại nếu nhà đầu tư nào muốn bán vị trí ở phía bên đó thì đã có một lô gọi là đã làm chứng đó là một tí nha cả nhà giá một tí nếu như mà bán với giá một tí thì hãy liên hệ toàn tại vì toàn đang cần một lô à, bán cho khách và một khách nữa cũng đang hỏi là cần hai lô liền cờ hiện tại khách của toàn đang cần hai lô liền cờ đó mà mua nha thì giá một tí thì cứ liên hệ toàn hai lô thì hai tí ở phía bên đó nha cả nhà thì toàn sẽ gọi lại cho khách và toàn sẽ làm việc với khách đó phía bên đó và tính từ phía bên đó đi qua bên uh, à, DT741 chỉ tầm khoảng là 800m hoặc là 900m thôi rất là gần và đây là những hình ảnh à, của ngày 24 à sorry ngày 22 tháng 4 năm 2023 toàn quay được và toàn sẽ ờ, cập nhật cho cả nhà thường xuyên vào những cái ngày tiếp theo nha cả nhà ai yêu thích toàn thì hãy bấm đăng ký để toàn quay những cái video tốt hơn à, toàn sẽ cập nhật thường xuyên cho cả nhà và toàn sẽ cập nhật nguồn đất mà nhà đầu tư họ bán tại đây hoặc là những chú người ta họ cắt lỗ bán với cái giá cực tốt thì cái nhà hãy bấm theo dõi cũng như là gọi cho toàn theo số 0972 332 894 và toàn sẽ uh, cập nhật thường xuyên vào những cái ngày tiếp theo còn bây giờ thì cả nhà uh, xem video này và lắc nữa toàn sẽ chạy qua bên kia à, lát nữa toàn sẽ chạy qua bên kia và toàn sẽ quay cho cả nhà còn bây giờ thì uh, cả nhà theo chân toàn đi ra đường theo đường liên xã đất à, theo đường liên xã đất à, và chúng ta sẽ đi về nha cả nhà chúng ta sẽ đi về nha phía ngược lại nha cả nhà đây phía ngược lại hướng vào đường liên xã nhựa đây tức là từ đây tới liên xã đất thì ở đây toàn biết cũng có rất là nhiều nguồn và wow, ai đang bán với cái giá là từ 900 đến một tí tức là một tí đó lại từ một tí đó lại nha cả nhà hoặc là 900 thằng vì người ở bên này à, chắc chắn là nó sẽ thấp hơn bên kia ờ, nhiều rồi cả nhà như vậy thì à, khoảng 900 triệu thì inbox cho toàn bán nha à, một tí cũng được nói chung là lấy bàn giá bên kia chấp nhận với cái giá à, mà toàn vừa nói thì hãy gọi cho toàn số zalo 0972 332 894 tại vì thời điểm này à, đã có một lô trứng người ta họ bán với cái giá một tí thì toàn cứ căn cứ theo theo giá này và toàn sẽ đưa ra cái định à, định mức giá mà nhà đầu tư có thể bán cũng như là những anh chị em mà muốn bắt sóng thì cũng có thể mua được nha cả nhà còn ờ, tương lai như thế nào thì không thể nào biết trước trong vòng bao lâu à, bất động sản nó sẽ tốt hơn toàn cũng không biết tại vì bây giờ toàn nói toàn biết thì không thể nào khẳng định được nhưng mà dự đoán thôi cả nhà dự đoán thôi à dự đoán nha có thể dự đoán và có một điều toàn dám chắc chắn đó là tí số 4 sẽ hình thành rất đẹp tí số 4 sẽ hình thành rất đẹp và cũng sẽ nhanh chóng hình thành trong khoảng thời gian ngắn nhất tại vì tiếng số 3 đã đổ nhựa rồi tiếng số 3 đã đổ nhựa rồi thì tiếng số 4 cũng à, nhanh chóng sẽ đổ nhựa thôi cả nhà và thông tiếng thôi ạ à. rồi chúng ta ngắm lại một lần nữa à, ngay chỗ vị trí cầu của tiếng số 4 và chúng ta sẽ đi ra nha cả nhà cả nhà yêu thích toàn thì hãy bấm cho toàn một like nha một chia sẻ và một đăng ký kênh cũng như là mua đất thì à, gọi cho Tần theo số là 0972 332 894 nếu gọi cho Toàn theo số là 0972 332 894 nha cả nhà rồi bây giờ Toàn sẽ đi à, đi ra theo đường à, liên xã đất lát là nếu Toàn làm xuyên thì Toàn sẽ chạy vào một vòng đây rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy bấm cho tao một like đi ạ à. đây là cái vị trí mà hồi xưa rất là cao này mà toàn hay bay lấy can toàn hay nói á nếu như ai ở đây thì trong cái khoảng thời gian mà từ 2020 đến nay thì sẽ biết được vị trí này nó cao như thế nào nhưng mà đã làm tiếng số 4 thì người ta đã hạ hạ đất xuống đã hạ xuống rồi nha cả nhà hạ xuống cực kỳ nhiều luôn Và đây đây này vị trí này vẫn còn luôn này đó cái nhà thấy không ạ đây này vị trí nó cao này đám cao su đương chiêu cũng còn cao chóc vót cái nhà thấy không ạ cả nhà xem thấy hay thì hãy bấm cho toàn một like một đăng ký kênh và một chia sẻ nha cả nhà và toàn đang đi hướng về liên xã đất vị trí cũng khá là đẹp bên tay phải này của toàn tại vị trí toàn đang quay đây thì toàn uh, có rất là nhiều uh, lô uh, ngày trước toàn bán là cho khách hàng bán cho khách hàng thì bây giờ chúng ta có thể là uh, tìm nguồn tìm những cái lô mình đã bán rồi uh, chủ đâu cần bán á thì chúng ta có thể là mua lại hiện tại thì đất đang đứng à, gọi là à, chưa có dấu hiệu tốt và thị trường vẫn đang là thuộc thị trường uh, uh, bình ổn giá và có giảm nhẹ à, thật là giá tốt hơn so với giá ngày trước đó là những cái uh, cách nhìn nhận của toàn thị trường đương nhiên là nó bị ảnh hưởng nhiều thì đương nhiên là nó giá nó sẽ không bằng cái giá ngày xưa rồi ngày xưa ở đây thì có một tỷ tám một lô một tỷ chín một lô thì bây giờ khoảng là một tỷ một lô là giá cực kỳ tốt nha cả nhà mua là chúng ta đã có lời rồi tại vì sau này nó sẽ tăng lên với cái giá là một tỷ tám, một tỷ chín và 2 tỷ là chuyện bình thường là chuyện bình thường nha cả nhà tại vì nó đang ở mức đó rồi thì bây giờ nó, thị trường không tốt thì nó xuống và sau này nó cũng sẽ tăng lại thôi và đây là liên xà đất chúng ta cùng ngắm lại cái vị trí liên xà đất vị trí này toàn cũng à, thấy cực kỳ đẹp vị trí này là một trong những vị trí mà chiến lược ai mua vị trí này thì à, có thể là vị trí tiềm năng và đầu tư vừa chiến lược đó cả nhà thấy không ạ rồi hướng đây là hướng à, tuyến số 4 hướng vào khu công nghiệp ạ hướng này là hướng vào khu công nghiệp cả nhà thấy không ạ chúng ta nhìn thấy xa xa đó rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha toàn xin kết thúc tại đây và toàn à, chạy về nhà luôn và bán đất hoặc mua đất thì liên hệ cho toàn theo số điện thoại 0972 332 894 cảm ơn cả nhà đã theo dõi cũng như là yêu quý toàn xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ